Đây em cún 5 tháng ngày hôm nay Nay thì ờ, lông mọc lại gần như là đủ rồi Đó Lông hôm nay là mọc lại gần như đủ ờ, Lành da là lông nó sẽ mọc lại Hôm trước là nó bị nấm nấm da cho nên là không có quay video nó Lâu lắm là không quay video nó đấy Đây, thành điên, Hôm nay là cái tai là mọc lại hết lông rồi này cái người là mọc lại gần như đủ lông rồi à, Đợt này nó cũng chuẩn bị nó đã vào một cái đợt thay lông là thay lông để nó sang con chó thiếu niên Hôm nay thì chủ có thể yên tâm đón ờ, chó về nuôi được Đã khỏi uh, nấm da Đây nó là nấm da uh, phát hiện ra hơi uh, chậm mà vì mình sửa trại cho nên là phải để cho nó ở chỗ ở tạm đây là cái chỗ ở tạm thì nó ẩm ở bên dưới đây này đồ đạc các thứ là còn đang thì lung tung bét đây này chưa dọn được à, cái chỗ ở tạm của nó nó bị ẩm ở bên dưới cho nên là con chó nó bị nấm ở nguyên cái mảng dưới người đến khi nó rụng lông một phát thì nó nấm một loạt đó chỗ uống thuốc thì mấy hôm thì nó khỏi ban đầu là mình muốn ờ, chữa bằng cách là bôi không muốn cho nó uống không muốn cho nó uống thuốc mà chữa bằng cách bôi nhưng mà chữa bôi thì nó hơi bị lâu cuối cùng lại cho uống viên thuốc chị nấm da toàn thân thì nó khỏi luôn nào mưa mưa gió ra đây ra đây ra đây ra đây đây nào nào nào nào nào đây đang tìm chỗ đi vệ sinh ra ngoài là nó sẽ tìm chỗ nó đi vệ sinh nó rất sạch sẽ con này thì khung gọng chân cẳng của nó rất là khỏe này nhìn cái ờ, chân ờ, sau của nó là nó vuông nó vuông chân nghịch đấy dư thừa năng lượng Đó. nhìn cái khung gọng của nó cái lông của nó thì nó chưa mọc lại đủ ấy cho nên là nhìn bình thường thì không thấy à, không không không không không ờ, thấy ờ, thiếu lông khi mà nhìn có đúng cái góc xiên của nó thì mới thấy là nó thiếu lông nó còn đang trắng trắng ra khoảng chục ngày nữa thì nó sẽ mọc đủ hoàn toàn lông đó đồ chơi của nó Ờ, con chó thì nó rất là khỏe mạnh à, đó và nó rất là tính cách nó rất là vui vẻ ưa vận động con này nó, nó rơi vào cái tình huống là nó hơi bị uh, đặc biệt một chút cho nên là nó còn lại uh, đến bây giờ nó lại quan gọi là vỡ kế hoạch cho nên là nuôi nó lâu chứ ờ, bình thường thì cái con chó con 2 tháng là sẽ về nhà mới ra 2 tháng 2 tháng rưỡi chậm thì 3 tháng con này thì nó cái lúc bán ấy, thì nó bị đau chân à, nó ra ngoài nó nô nhau rồi nó dẫm vào cái mép gạch này, này chính là cái mép gạch này là nó chẹo chân là nó bị đau chân thế là phải hoãn lại nó lại để cho chân nó khỏe lại thì mới bán thế mà khi mà hoãn nó lại thì mình lại bắt đầu là mình ờ, sửa lại ờ, trang trại thế sửa lại trang trại thì thì phải chuyển cái chỗ ở cho nó thế chuyển chỗ ở cho nó thì nó phát sinh nấm đó <laughs> nó rất là lằng nhằng à, rất nhiều người hỏi đấy no. à, rất là nhiều người hỏi nhưng mà à, cái, cái giai đoạn mà nó mới khỏi chân xong thì mình lại bận uh, sửa trại bận không có cái chỗ để mà lôi nó ra mà quay video Thế sau đấy thì nó phát sinh nấm đó bây giờ thì coi như nó về bình thường rồi con này nó đang thay lông nhá nó đang thay lông để mà nó chuyển từ cái con chó con sang cái con chó ở cái tuổi thiếu niên gọi là con chó thiếu niên đến tầm 9 tháng thì nó sẽ uh, thay lông để sang tuổi con chó thanh niên con này này mọi người nhìn cái lông của nó này đó nhìn cái lông của nó nó có một cái độ ờ, một cái ờ, lớp lông ờ, đệm ở bên trong của nó nó hơi lộ đó là vì là cái lớp lông đấy nó đang thay này đây này đó khoảng tầm một tháng nữa thì sẽ là đẹp meli luôn vì nó đấy nó sẽ là lông của con chó thiếu niên rồi đó con này là con của con ờ, lucky và con Pila cháu đó đàn này là một cái đàn cái con chó nó khỏe mạnh à, đẹp con chó nó rất là à, hiểu ý thông minh như em này là sẽ bị còi hơn là các em ở trong đàn nhé à, dù ngày bé là nó to như nhau nhưng vì nó nuôi ở trại ấy à, cái lượng vận động của nó, nó nó nhiều hơn nhiều so với lại những cái con mà được nuôi riêng một mình nó ở nhà một chủ một uh, gia đình thì những cái con đấy là nó sẽ nặng cân hơn con này là cái chắc nó sẽ lớn sớm hơn còn như con này đến cái tầm này thì nó vào cái tầm nó lớn nhanh rồi tầm này mà về nhà à, về nhà được à, ở riêng à, một nhà ấy thì hoặc là chỉ nhà chỉ có một hai con chó thôi nó chơi với nhau à, theo lúc thôi thì con chó có thể là một tháng nó có thể nó tăng 5-6 cân là chuyện bình thường nhanh lắm tháng trước tháng sau nhìn nó to hơn hẳn luôn vì vào cái tầm này nó bắt đầu là tầm lớn nhanh này lớn vọt này từ tầm 5 tháng này cho đến uh, từ 5 tháng đến 10 tháng là cái giai đoạn con chó nó lớn cực kỳ nhanh luôn đó đấy ờ, như giả sử như con này là là là là tính ra là quay video nó là lẽ ra phải quay nó từ mấy hôm trước rồi đấy nhưng mà nó mưa nhưng mấy hôm trước thì nó lại mưa nhiều hơn nó ảnh hưởng bão đây hôm nay nó vẫn mưa đấy nhưng mà nó hứng được một lúc thì thôi lôi ra quay luôn không thì lâu lắm à, người thì ờ, tìm chó thì đang chờ video mà mình ờ, có chó thì lại không quay được video nên là thôi méo mó con không quay cái video nó có ướt nó có bẩn tiếng được quan trọng chủ yếu là để cho mọi người nhìn thấy cái con chó là nó khỏe mạnh đó đó nhanh thân thoát khỏe bám chủ bám chủ lắm chứ không phải là không đâu đây là được ra ngoài thì ờ, là nó chơi nó gọi là xả láng nó chơi đấy chứ còn nếu mà bình thường mà à, bình thường mà mà mà chơi với chủ là cứ xoắn suýt quấn quýt đấy thì có nhanh con chó nó khỏe mạnh ấy thì nó tự chơi và nó ham chơi nó rất là ham chơi ừ ra nhìn kiểu chơi của nó Đó, rất vui vẻ con chó nó khỏe mạnh thì nó thế còn còn nếu mà nhiều người ấy, cứ bảo con chó của em nó chả chịu chơi gì cả cứ ăn xong mình ngủ thì phải cái đấy là phải xem xem cái phả gen của con chó cái phả gen của con chó là cái gen của con chó nó thông minh hay là như thế nào đấy nó như kiểu là nó như kiểu là là là gen là người ờ, theo kiểu thông minh học giỏi ấy. nó không tự nhiên nó có được cái đó nó là cái về cái vấn đề gen tại sao ở người người ta có câu là bán cả gia tài đi ờ, để lấy ờ, lấy vợ là con của ông giáo ông thầy đồ ngày xưa ấy gọi là coi như là con giáo viên bán cả gia tài mà đi mà để mà lấy được con của ông ờ, thầy đồ thì vẫn là lãi vẫn là một cái đầu tư có lãi vì cái <laughs> nó cải tạo được vấn đề về gen giống là cái gen của những cái người ngày xưa ấy, cái gen mấy ông ờ, thầy đồ gọi là ngày xưa nó nó học hành nó khó khăn phải những người thông minh à, người ta rất là thông minh thì người ta mới học được cái chữ kiểu như thế lấy con của các ông đấy là lấy được cái gen thông minh về theo kiểu vậy kiểu là vậy thì đấy là ở người còn ở trên con chó này thì là cái cái cái cái phả gen của nó là nó qua chọn lọc và những cái người nhân giống thì ờ,